ថ្ងៃក៏សុទុំលើកហាត់សបង្គំអោនសេរស័យសុំតែម្ចាស់ទឹកងាយម្ចាស់ដីទូស័កបរមីនៅរសាព្រះសូមជួយខ្ញុំឲ្យមានជ័យនៅជំនះឈ្នះអស់មេសត្រូវ muốn đi thật xa muốn đi qua nhưng ngại khô đau đưa bàn tay năm ngón lên trời cao đưa nỗi đau vào bao nốt cao này đôi khi tôi muốn mình là mây bay khắp nơi trên bụng miền tây được tự do ung dung như cỏ cây được bước tới khoảng trời đầy mây được tự do cho tôi sinh một lần quên hết đau lo như đứa trẻ con trong lòng mẹ đường vui cười trong sự chờ che cho tôi sinh một lần một lần thôi cho tôi sinh một lần không thấy sự nổi trôi được bước theo đam mê của riêng tôi bạn đạp ước mơ giờ tới thời gian rồi ai đưa gió kia ngang đồi để lòng ta chơi vơi chơi vơi quên đi tháng năm mệt nhoài để lòng ta thêm bao khát khao còn đang gọi mời trái tim ta còn đang bùng cháy đời ta mang khi khói xưa còn đang mịt mờ bao ước mơ còn đang đợi chờ đôi chân ta còn muốn đi tới ngày rộng chơi sẽ còn lãng trên đường dài bao khát khao còn đang gọi mời trái tim ta còn đang bùng cháy đời ta mang khi có xuống còn đang mịt mờ bao ước mơ còn đang đợi chờ đôi chân ta còn muốn đi tới ơi tôi không về nhà Hôm nay đời mệt quá Tôi muốn đi xa Đi thật xa thật xa Để mất sự tử tế để về nhà たくされますと誰べや